à, chào anh em nhé clip hôm nay tiếp tục uh, review về cái đồ chơi uh, bài lá tôi xin giới thiệu với anh em một chiếc điện thoại CK 500 chiếc điện thoại này là tổng mới ra của 2020 Đấy, sản phẩm này thì anh em uh, chơi các trò chơi bài lá thì uh, đều hiệu quả Đấy, chính xác là tuyệt đối à, anh em có thể sử dụng để chơi lương chơi ba cây chơi bài cào chơi binh sập sám hay là tâm phỏ đều được nhé thì à, cái điện thoại này cũng giống như các điện thoại à, thông thường ở thị trường vẫn dùng như bình thường Đấy. ngoài ra nữa thì nó có một phần mềm là chơi bài khác biệt một chút là nó còn được làm khơi bạc chơi bài thì à, bây giờ tôi sẽ dạy em cách dùng cái sản phẩm này với nhiều anh em mà đã từng qua cửa hàng tôi đã từng dùng sản phẩm tôi thì biết được cái máy đánh bài nó như thế nào đấy nhưng mà sản phẩm này thì nó um, khác biệt một chút là họ đã cải tiến về mẫu mã cũng như chất lượng là phân tích bài tốc độ đọc bài của máy nhanh hơn rất nhiều à, ví dụ là ta sẽ chơi bắn liêng thì à, anh em chơi liêng thì anh em có thể sử dụng à, chức năng báo bỏ giá làm trương Đấy, thì cách chơi máy này thì anh em có thể đánh tố trực tiếp cũng được anh em không cần phải đưa không cần lên bài thì mình biết đây mới thắng ví dụ là anh em chơi bao nhiêu người thì cũng được chơi năm sáu người cũng được tôi sẽ để chế độ năm người chơi đây anh em nhìn nhá năm người chơi tôi bảo tôi sẽ ờ, âm tẩy mày có hai anh em bỏ ờ, hai lá ờ, chia rồi mình này và mình không tẩy này Đấy. Vâng. thì tôi không biết bài làm mọi việc quan tâm kể cả bài học cao đi nữa và vâng. hiện tại tôi thấy bài là rất thấp gần 5 điểm tới một hai điểm thôi bài tôi đây tôi 5 điểm được bài này 4 điểm này bài này một điểm này bài này à, một điểm này bài hai điểm này Đấy. tiếp tục nào để cản âm tẩy tôi vẫn chiến thắng nhé anh em à, đục cái máy này đánh bài thì ai cũng bao nhiêu cũng theo không cần phải cái à, gì cả đây máy dòng máy mới nên là tôi chưa cài phần mềm chơi bài về anh em à, khi nào mua máy tôi sẽ cài chơi bài cho anh em nên là bây giờ làm clip khoảng máy nó hết ừ, thời gian thử máy nên là anh em không cảm một chút là tôi phải làm bài sóc cần lành xem này nhà này lại um, thừa điểm này hai điểm này 6 điểm này nhà này ờ, hai điểm này để tôi 789 liêng anh em nhé Đấy. để cho anh em à, hiểu hơn và anh em tin tưởng hơn tôi ờ, tiếp tục review cái um, sản phẩm này uh, thêm vài bán nữa để em biết cái ờ, hiệu quả của cái máy này chụp nào đây bài đây để anh em à, cố gắng cả bài không nên để bài nó lỏng quá dạ. thì để bài xuống là máy đọc ngay ngay rồi và chia anh em xuống à, bên xuống bao nhiêu cũng được chọn thì bài hết này 6 điểm này 4 điểm này 3 điểm này Đấy, còn là 3, 4, 16 cái là 6 điểm thôi Vậy tôi 8 điểm bao nhiêu nhạc được bây giờ tăng số người chơi nhá lên sáu người chơi nhá Đấy, tiếp tục nào số lượng càng đông càng vui nhỉ càng nhiều người thì anh càng to nhá sáu đấy tôi sẽ lập bài hết cả làng lên cho anh em xem là tôi âm tạch bài này 9 điểm rồi cao nhé 5 điểm Đấy, mỗi nhà này 9 điểm chắc chắn là mình phải tối thiểu là 9 hoặc là riêng quy cả áp anh em thấy chưa tối thiểu là 9 không nhìn riêng quy cả áp luôn nên tôi bảo là cái dùng máy đánh bài thì họ xuống bao nhiêu cũng theo mình cũng về động tác uh, à, cháo bài lúc đầu thôi đây tác uh, đây là một cái uh, chức năng báo bỏ lá của người làm cái Đấy, có hai cái còn hai lá này à, chia này ba bốn năm sáu các bạn các bạn nó tính là hai điểm này một điểm này bảy điểm này bảy điểm này một điểm này tối đa là bảy điểm đúng không bây giờ tối thiểu mình mình phải tám điểm trở lên chín điểm đấy nói chung là dùng đến máy đánh bài không bao giờ thua chỉ có điều là anh em thả cho người ta bao nhiêu thì thả thôi chứ còn thực sự là đã cái công nghệ này lập trình máy hết rồi à. anh em à, học tác chia bài thẳng một chút để trả thầy thợ Đấy. 7 điểm này 7 điểm này nhà này 8 điểm này nhà này 2 điểm này nhà này 2 điểm này nói chung là nhà cao nhất là 8 điểm bài đúng không bài này chắc là 9 độc liên mà mình cũng 8 điểm anh em ạ nhưng mà 8 điểm là 9 đô nhà cái 8 điểm 7 đô thôi hơn chất người ta đi hơn cả phân người ta đi tiếp tục nha để bài ra là đã đọc xong rồi và chia em xuống kia đây xuống to nhiều cũng theo xuống cả nhiều còn thích nha Đấy, trời ơi 9 điểm ngày 9 điểm cũng rất cao này. lại có riêng học có 9 điểm atlo rồi tiếp ngay 9 điểm atlo anh em ạ vì nhà ra chín điểm có năm rồi thì mình chỉ có chín điểm năm rồi để lên thôi đánh như này thì tiền đôi cho lại nào tiếp tục Đó. Xem nào, xem nhà nào có liên không? Chưa nhà nào có liên à? 9 điểm rồi. Hai là 9, 3 là 9 rồi cái nhé này ba là chín một nhà chính bích một là chín quy cơ một nhà chính ba tô một nhà chính có um, chín tô mình buộc phải có chín áp tô hoặc là riêng wow chín sáu tô à và mình à, bây giờ chưa mình chưa cài chưa tải với phần như về chưa cài phần chất về các bạn cái đấy mình sẽ cài xong bởi vì à, theo bản quốc tế thì chúng ta sẽ à, lấy áp làm tâm đấy sẽ cài lại tất cả các bản Việt Nam hàng mới về nên là bản quốc tế họ lấy uh, ờ, A tầm chuẩn đó với đến K tiếp tục em nhé nhưng mà khả năng uh, những món bài bằng điểm nhau rất là kém rất là ít nhé Rồi. tiếp tục nào 7 điểm này 6 điểm này 8 điểm này 6 điểm này là mình chắc phải 9 điểm hoặc là liêng liêng 56 Đấy. nói chung là ít khi thua lắm anh em uh, chia càng đông càng vui không phải bốn năm người trước nữa bảy người nào tăng người cơ lên người chơi lên 6 điểm 2 điểm 18 điểm bài 0 điểm 4 điểm 8 điểm Đấy. 7 người chơi mặt nhà mình là 8 điểm à Thế là nhà mình là Thế là cao hơn rồi Nhà mình là 9 điểm Cho nên là anh em thấy kể cả số lượng người tăng đi nữa thì bài không bao giờ sai cái hay của máy bài là lúc nào cũng thắng không bao giờ thua không bao giờ có cái chế độ là mình bị kéo điểm người ta cả Đây, mình để bài xa cái này Đấy. mình sẽ trả lại bài nhé Kéo quá đây. đây. xem nào xem cả là nào 7 điểm cao nhất hiện tại bây giờ 8 điểm rồi vâng có hai nhà tám anh em vậy là phải 9 trở lên rồi 8 9 10 lại liên tiếp đấy anh em thấy hiệu quả khi dùng máy chưa cứ đánh là thắng không bao giờ có chịu thua thì à, chúng mình bán hàng ở hai cơ sở đó là bến xe mỹ đình thành phố hà nội và bến xe miền đông thành phố hồ chí minh thì anh em nào mà có nhu cầu về cái sản phẩm là CK 500 này thì liên hệ với mình qua số thoại trên màn hình thì tất cả sản phẩm bên mình bảo hành cho anh em anh em à, chơi thì anh em à, đưa cái máy, máy ra ngoài em đưa bài vào thì máy phân tích cho anh em anh em là tìm là theo máy là xong nếu mà anh em mà có thời gian có um, phần cơ sở của mình thì lên từ cơ sở để trực tiếp cửa hàng có thể chưa hiểu thì mình sẽ trực tiếp uh, chỉ cho anh em cho anh em dễ hiểu hơn Đấy. còn em ở xa thì có thể cho mình địa chỉ để hàng cho anh em giá cả thì hợp lý ưu đãi khi anh em đến mua hàng thì em được tặng uh, bài và pin tai nghe theo máy cũng xin cảm ơn em xem clip của mình để em xem anh em mình à, một cái à, nhận xét về sản phẩm CK 500 này cho mình nhận xét về cái à, ý kiến anh em về cái sản phẩm CK 500 này à, xin cảm ơn anh em chào anh em à. Mm.